Xin chào cả nhà nha Xin chào mừng cả nhà quay lại kênh Nguyên Anh Cook cùng với bếp của mình nha Hôm nay mình sẽ giới thiệu cả nhà một món ăn rất là phổ biến Một món ăn từ Ý Nó là món uh, pasta Pasta với uh, cá ngừ và sốt cà chua mọi người Và Mọi người cùng làm mình nha Chúng ta sẽ có phần sốt cà chua trước là mình sẽ có lá ba siêu nha bốn năm lá nha cà chua mình à, trái mình sẽ cho nửa ký nha tỏi mình sẽ cho 10 gram nha mọi người đường mình sẽ cho uh, ờ, 5 gram rồi muối tiêu mình sẽ cho 5 gram luôn rồi cà chua hộp nó, nó có cà chua tươi tạo màu là rất là đẹp mọi người mình sẽ cho là 200 hơn 200 gram xíu nha mọi người cho đúng hộp đó rồi mình sẽ cho thêm là ờ, dầu ô liu 30 ml nha rồi về cà chua thì mình sẽ cắt các cái hình chữ thập ở phần cái phần phần đuôi nó đó, đó chữ thập để mình để mình à, khi mình nấu lên á nó sẽ tách cái vỏ ra mình lộ vỏ nhanh hơn Rồi tiếp theo mình sẽ à, bắt nguồn nước sôi nha đó, Đến phải sôi cho các bạn Sôi thì mình sẽ bỏ vô cà chua vô để mình à, mình trụng cho cà chua nó chín và nó sẽ tách cái miếng vỏ ra thì khi nào cái trái nào tách miếng vỏ ra mình sẽ à, vớt ra mình lột nha tại vì tùy từng trái cái trái lột hay lột vỏ trước trái lột trái thì nó to nó chín nó chậm hơn sẽ lột vỏ sau ok cái mã nó sôi đó con cháo là bắt đầu tách vỏ các bạn ha bây giờ mình chỉ vớt ra thôi nó bắt đầu nó tách vỏ rồi đó, các bạn chuẩn bị một cái à, chén một cái tô nước lạnh nước đá để cho nó à, sốc nhiệt cho nó lột cái vỏ ra chứ này không có à, mất cái chất ngọt của cái cà chua cho các bạn đó, những cái nhỏ sẽ tách vỏ trước trái à, lớn với cái nhỏ sau họ kiểm tra cái nào để là sẽ à, gấp lại trước đó mình mới chạy lên được đó. hàng luôn không khó khăn gì hết đó mà là cái này rất là hay đó giữ được nguyên cái phần ruột bên trong không ảnh hưởng nhiều nếu mà các bạn lọc hay cắt hay là gọt nó sẽ ảnh hưởng mất thịt rất là uổng các bạn đó đây phương pháp sử dụng rất nhiều cho những cái món âu đó, rất là hay làm xong thì mình chỉ cần à, mình chẻ đôi ra mình bóp cho cái hạt ra thôi đó. mình chỉ cần à, giữ phần à, ruột bên trong bỏ hạt là xong các bạn sau đấy mình xây chung với cái phần à, cà chua hộp của à, của châu Âu để dạ, đây phần cà chua mình đã xử lý xong các bạn mình có mở hết hệ à, tiếp theo mình sẽ bắt nồi ờ, chảo nóng lên mình cho dầu liêu vào đó mình cho 30 lít dầu liêu vào các bạn Nên mình xào ờ, tỏi thơm à, mình bắt đầu số cà chua nha cho thẳng vào nha mình xào thơm lên thôi nước sốt cà chua thì nó sẽ quyết định cái phần pasta của mình ăn các bạn nên các bạn à, phải à, lưu ý nha xào nhỏ cái thơm nha chu ờ, nó sẽ cho bỏ hạn nha đó. Ờ, lưu ý để mình làm một số pin cho ngon các bạn cho cái phần ờ, cà chua mình đã bỏ giỏi vào nha và không nửa ký mà giờ nó còn tí xíu còn mình được có khoảng ba lạng bỏ giỏ bỏ hạn đi rồi đó tiếp tục mình cho hai bạn cà ờ, chua hợp vào thôi bạn ba thấy, thấy sự khác biệt giữa cà chua hợp của nước ngoài cà chua mình ờ, mình trồng thôi chứ ở nước ngoài nó mềm nó bị mà cái màu đỏ nâu rất là đẹp luôn cà chua mình cái màu nó đỏ mà nó nhạt nhạt nhạt sao các bạn ha đó thì cà chua là trồng số lạnh nó sẽ khác và trồng số nhiệt đới mình sẽ màu cà chua số lạnh sẽ đẹp hơn nó hơn hơn hơn thì mình mình sẽ trộn hai loại với nhau chứ đúng ra thì các bạn có dùng cái trường học không cũng được nhưng mà mình chỉ các bạn cách pha chế hai loại chung đó thì tiết kiệm được uh, chi phí mà có thể cảm nhận hai vị chua cùng đúng luôn nó rất là thơm ngon tiếp theo thì uh, mình sẽ bắt đầu nêm các bạn cái muối tiêu và đường nãy đó nó tạo cái vị à, ngọt ngọt mặn mặn thơm cái cây thì à, món âu thì tùy các bạn gia giảm nha nếu mà các bạn người âu người ta cho ít thôi ta tạo vị vừa đủ thôi còn đối người á mình thì thích đậm đà thì cho nó xíu đó thì âu với tỉa lên muối tiêu là chính nha đường với phụ thôi là ta làm đồ ăn ngọt từ cái nguyên liệu rau củ với thịt đó các bạn ờ, tốt sức khỏe hơn mình thì ờ, dùng bột ngọt để mấy cái loại gia vị nhiều quá thì cũng không tốt thôi các bạn thì Âu ờ, với người Nhật thấy mình thấy hay vậy đó dùng cái đồ ngọt tự nhiên nguyên liệu là hay đối về Việt Nam mình không có những nguyên liệu mình tạo sẽ sẽ bị ngán như <laughs> cái hăng cái mùi hăng nó thì khó chịu nữa cuối cùng thì mình cho lá ba siêu vào các bạn xong cái phần sốt cà chua rồi nha đó. Ba siêu mình nấu đều lên là xong rồi đó các bạn đó. thơm không? đó, các bạn có thể giữ ờ, cái phần sốt này để mình trộn chung còn không các bạn muốn ờ, đẹp hơn thì các bạn xay nhuyễn được để các bạn quyết định nha đó phần sốt nó xong rồi đó, thơm ngon luôn trộn với phần cái nền cái nền đóng hợp nữa là xong cái phần uh, pasta cá được vào súp nó bây giờ mình xay nhuyễn cái phần à, nãy mình đã nấu mà thấy không đó mình xay nhuyễn cho nó đẹp mà siêu cái chú vị cà chúa mình thơm bữa liêu nữa ngon vậy được thằng nào mà hảo món ong ấy thì à, nên học cái món này rất là sử dụng rất nhiều luôn cái món ong à, trong bữa cơm hàng ngày màu rất là đẹp nhiều người kết hợp giữa ấu vẽ Thêm mình sẽ à, làm cái món mình sẽ có nguyên liệu làm bata lá basil đó các bạn lá basil tươi á mình sẽ cho khoảng cỡ 10 lá nha rồi cái phần sốt cà chua nó thấy không nó đẹp nha 250 gram nè rồi 200 ờ, g mì đến 300 thì các bạn muốn ăn nhiều ít nha thì bata mình đã chục lại các bạn rồi dầu ô liu nữa các bạn đó là 20 ml nè rồi nửa củ ờ, hành tây nha các bạn cắt nhỏ rồi đó rồi thêm một tí xíu ớt nha cho thơm muỗng 50 gram tỏi cũng vậy 10 gram luôn một hộp uh, cái tất cả được dầu như vậy đó là xong cái phần cái phần đó, ờ, thêm muối tiêu nữa nè đó rất là ngon nha rồi ở đây thì cái mì bát tai thì mình hướng dẫn các bạn một bài uh, bagatti ờ, trước rồi nó cũng giống như là bát bagatti bát tai cũng vậy cũng nấu như cái nồi nước nóng có muối dầu liêu mình cho vào trụng khi nào mà sơ mì nó thẳng song song với nhau là chín rồi đó các bạn các bạn trọng là mình vớt ra mình không có trụng với nước lạnh nha sẽ bị sẽ bị dai các bạn các bạn giữ luôn nóng vô luôn đó. Ờ, mình sẽ ăn luôn nó khác biệt với cái mì ôm mì về châu á gì đó mình không có trụng với nước lạnh giữ luôn nóng luôn tiếp theo thì mình sẽ bắt chảo nóng và cho dầu liêu vào nha cũng vậy luôn cũng cho dầu vào nóng rồi mình xào cái tạo cái tạo mùi thơm đó anh dùng ổi ám nhau chỗ là đều dùng dầu và đều dùng tỏi là sử dụng khá nhiều Âu Á tạo một nơi với một chân người thỏ sử dụng án giới đều, đều, đều sử dụng nó luôn sao nó <laughs> phổ biến này, rồi mình cho hành tây mình xào chín cùng với ớt thôi các bạn ơi đó, bây giờ cái mùi rất là thơm các bạn hành tây mọi người à, hăng hăng thơm lắm ớt thì cây cây sọc lên mũi luôn ác xì các bạn vừa nồng và vừa cây cây đối với mùa ớt mùa, mùa hành là mùa xì điện rồi chúng mình mình sẽ cho cá ngừ và cùng với lá ma siêu một số cà mình xào lên à, cho mì xong những bạn nó nhiều tùy loại hộp có hộp nó còn nguyên vẹn á có cái hộp bị thì cá nó hơi bị nát rồi đó mà nói chung thì à, ăn ăn không á thì mới thấy à, cái độ thẩm mỹ nó còn mình đã xào nó chung thì, thì cái còn nguyên không nguyên cũng nhiều hết các bạn ví mà mình làm sao salad cá ngừ thì nên lựa cái hộp nào nó còn nguyên cục á những cá ngừ mình coi là rất là đẹp à, còn những cái hộp nào mà nó bị nó bị à, cá nó bị nó, băm nát ra thì các bạn xào món này rất là ngon kiểu cái nhừ đó các bạn nhưng mà mua hộp thì cũng hên xui mình đâu biết được trong như thế nào đâu nhưng mà mình các bạn hãy coi đáp thì đáp thì lần mình sẽ nghĩ sẽ mình sẽ nghĩ là cá còn nguyên vậy hơn những cái đáp mà mình từ tới đáp á sẽ cá sẽ bị ờ, nó lòng quá đó sẽ bị rã ra rồi ờ, mình sẽ cho lá basi vào tạo mùi nha cùng mình cho sốt cà chua vào nó ờ, xong cái phần bắt ta có người bỏ sốt cà chua nữa ờ. và dạ, các bạn trang bị và trộn lên ăn thôi à, mình lưu ý thêm là bạn nào mà thích mùi béo béo á thì nên chọn bỏ thêm chút quay bột nha rất là ngon à. không thì không may bột để riêng còn nào sợ béo thì ăn riêng à. cùng thì mình cho muối tiêu vào tạo độ mặn mặn chút xíu ờ, để mình ờ, ăn cái đậm đà chút xíu ờ, rồi à, xong một số rồi bắt đầu mình sẽ cho spaghetti vào nha các bạn bá ti mình chỉ trộn một xíu thôi vì nó đã nóng sẵn rồi bá đã chín rồi trộn cho nó nóng rồi thì mình chuẩn bị mình đi co ra món thôi các bạn đó, bá đó là xong rồi đó mình cho vào thôi ở đây là đến 99 hoàn thành rồi món ăn mình đã xong luôn rồi đó các bạn à, mình ăn có thêm vài lá bạch siêu mặt lay lên cho thơm là ok rồi cực kỳ ngon mọi người ơi à, cái pasta ăn nó vị nó nó mềm dẻo hơn cái spaghetti của mình nha các bạn mình vẫn thích ăn pasta hơn là spaghetti nhìn thấy đẹp và giống sợi mì của ờ, Việt Nam mình đó ngon lắm chuẩn luôn bó tài với uh, ờ, quá ngọt sẽ rất thơm sợi mít trộn với cà chua nó rất là tuyệt vời các bạn tên tên tên miệng và nắp cà chua cùng kèm với nắp ba siêu chua chua ngọt ngọt cộng với phô mai hay béo ăn cùng sợi mì dẻo dẻo dai dai còn gì tuyệt vời hơn cho một món ăn Âu Châu đúng kiểu chính hãng chính gốc à, món mì bát pasta ý rất là ngon người à, nên vậy sao với những cái mắm tay bữa trước mình là là mắm tay mà cái ti mà những cái phô mai đó thì món này sẽ không có bị béo nhiều đâu nhưng mà ăn rất là ngon luôn mình thấy món này có vẻ hợp với mình hơn món kia món kia hơi béo quá món kia mà nó hết béo thì ăn món kia rồi món này thì nhiều cái vị chua vị thơm vị ngọt ăn rất là ngon người đó các bạn đi co thì giống như mình chỉ được chứ bài trước đó ờ, bài mình ti trước đó các bạn dùng đũa rồi các bạn à, xỏ cái mì và mình mình xoay xoay vòng vòng mình đặt lên cái dĩa là mình đẩy vuốt xuống cái là ra một cái gọi là một cái hình giống như hình à, nước rửa các bạn nó rất là đẹp sau đó các bạn có thể đi co thêm vài lá basil và lá basil lên cho rất là đẹp thấy không rất là đẹp luôn á rồi không các bạn hãy để co cho thêm phần xuất hình để xung quanh cái gì cũng được nó để mình nhìn đẹp mắt thì món Âu cần sự đẹp mắt nên mình phải làm cho nó đẹp thôi đẹp trước khi ăn phải ấn tượng cái nào không hãy ăn Âu như vậy rồi các bạn cứ ờ, có gì thắc mắc cần hỏi thì cứ comment bên dưới nha mình rất sẵn lòng sẵn sàng chờ đợi cái câu hỏi của bạn nhớ nha nhớ thấy hay thấy vui thấy đau bụng thì nhớ cho mình một like một share một đăng ký để mình cập nhật thêm nhiều món ăn mới cho các bạn để các bạn thể thực hành được biết thêm nhiều món ăn châu Âu và châu Á nha mỗi nền châu Âu mà mỗi nền ẩm thực thế giới sẽ có những cái vị ẩm thực cái vị cảm giác riêng nó sẽ tạo cho mình một cái gọi là muốn khám phá các bạn cứ thử trải nghiệm đi rồi các bạn sẽ hiểu lý do tại sao mình lại nói như vậy vậy nhiên cứ thực hành đi rồi thưởng thức cái món ăn mình mình tự làm sẽ rất thấy thú vị nha mọi người rồi chào cả nhà nha hẹn gặp cả nhà ở những clip sau nha bye bye yêu cả nhà nhiều